anh đạt đang à, thổi quất bằng tay các bạn ba anh em đi đánh nè quá dữ luôn ha các bạn hay có anh bạn được cái nè đây thêm anh bạn cái nè đó <laughs> có lý đó các bạn mình được hai con rồi nha à. ấy la kìa anh rồi thông ờ, thông xin chào tất cả các bạn nha hôm nay họng không hơi đau nhưng mà đây nước lớn quá trời nhưng mà hôm nay được nghỉ rảnh rỗi cũng thích lắm bây vì mình đi quýnh mà nước mênh mông luôn các bạn bây giờ không thể nào đặt máy quay bên kia được à, rất may là cái máy quay của thông là thu xa được có nghĩa là bây giờ thông sẽ à, quay với các bạn xem nha đây thông chỉ uh, thông thu thu nét rồi thôi rồi bắt rồi anh em ơi đây máy quay của mình đây bây giờ mình thu máy quay lại nha dính này đó giờ mình thu cái máy quay lại đó bây giờ mình lội qua xong anh em xem nha đó giờ dính đó đó nha các bạn rồi ok 你好。 coi nhé các bạn nè không có đánh thì mình một bình nữa bình bình mé tay phải nè có một con nữa mồi mình đang cục luôn mình để hai con mồi nha dính con này chạy qua con kia con kia cục luôn nếu dính bắt luôn quay phim cho anh em xem nha đây, đây các bạn mấy à, mình đi quýnh à, quất có mấy anh em mà đánh cá nè à, núp làm gì dưới đây nè <laughs> à, ba anh em này thấy à, không đó em anh em đánh cá nè mày vui lắm anh em mình trong lúc chờ uh, chờ con trống nó về đá thì uh, ngồi nó dốc đồ chơi mày có lý <laughs> em tên gì ta dạ em tên phúc anh ạ à phúc em phúc em đến từ đâu nghe giọng giống um, ngoài nam định ha không phải không em ở nghệ an à nghệ an nghệ an à. nam định thì đã gần rồi đó mấy anh em mình đang chơi dân nắng các bạn nắng quá mà trời nắng quá quá nắng luôn đó. thì à, chút dính hôm quay cho bạn xem nha còn trống bắt được máy nè máy này bữa nói hai hai sĩ à, aso đập sảy nè <laughs> rồi nha các bạn ok đây nha các bạn mới cái gì vậy con có mới hai con thôi đây à, hai anh là anh đạt với anh gì tên gì đó anh được ủa sao nghe tên được quen quen ta nghe nghe quen quen à ừ tôi tôi nghe quen quen trên được quen quen rồi đây cái dính là a à, mồi số 1 quá các bạn ơi đây đây rất là ok luôn nè các bạn thế quá đẹp mà ô anh ơi anh anh đạt bổi chân trắng có lý à <laughs> mà chân cao quá nuôi được nè chân vàng mà nó hư hơi trắng trắng nè ừ nè nó không có vàng chạch đây nè nói thiệt luôn nói sao chi đây nè anh em coi thử rồi đúng không nè chân nó ngà ngà nó không phải vàng đúng không nè con mồi em hơi nhát đừng bổi hơi nhát bắt đi anh đây bạn rồi lụm ha đây là con bổi mà anh à, anh anh anh anh anh gì này anh à, anh đạt anh à, anh ghét lắm nè <laughs> cục chim ảnh hoài không phải cái chân bị tật anh ơi chân bị tật hay gì chứ cục cục cục ghê không quá dữ luôn rồi không tạm ngưng video đây nha bạn giờ mình quýnh kèo cuối cùng nha bạn kèo ba nha hai kèo nãy được hai, chú rồi hai chú máy quýnh à, đây quýnh mồi số 1 các bạn quýnh chung với anh đạt anh đạt có đặt ờ, con mồi vị kế mình cách khoảng 3 mét mình à, đặt đại đây cho trống để mình quay clip à, còn nó ở ở xa khi mình lắm mà Hee hee. nét lắm rồi nha các bạn ok đi anh ハハハハ đất rồi các bạn ơi ơi ơi lụm ơi hay quá các bạn ơi clip full luôn nha tại vì bỏ về quá lẹ bởi vì mồi ít canh các bạn à đây full nha các bạn full clip nha rồi ok rồi tại vì các bạn nha con cồ bự chà bá luôn nè cồ to bà cố luôn trời ôi mặt lem rồi hơi không bắt bỏ nha các bạn ơi rồi chắc hơi kèo này nữa không sẽ về không sẽ tặng cho ông anh đi cùng hai hai con bổi không bắt một con về um, cho ba không ăn thôi một con thôi